Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha anh em ơi Dư Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ mời ơi Ở video này thì sau khi uh, khai mắc uh, ờ, cái event mùng 1 tháng 6 của cầm mấy chủ S6 đại giải tách này Thì Khải cũng uh, ờ, gồm đủ nguyên liệu và bây giờ thì Khải cũng uh, ăn event cho anh em xem nha mọi người Và trước khi ăn event thì anh em cùng xem sơ qua cái uh, cái uh, event mùng 1 tháng 6 này như thế nào nha Đây anh em Event một số với thời gian bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 thì cũng được 3 ngày rồi mà hiện tại à, do vừa rồi thì đang có cái dự định à, chưa kết thúc 120 á nên là chưa ai ăn được và hôm nay đã kết thúc à, top 1 top 2 120 rồi thì bây giờ bắt đầu ban khẳng bắt đầu ăn rồi nè đây nè à, túi nhiên liệu này đó khai gom được 6 bề cao này rồi mở cái máy này mới nhiên liệu nè mở cái này nhiên liệu rồi búp bơ này kèm búp bơ này 50 điểm trên một con búp bê còn bông lan thì 150 điểm bông lan thì ăn bánh thường này có thể ăn riêng 1.000 cá bông lan nữa nè rồi, lì xì lớn gì nhỏ. Cái này ai? Khải sẽ mua lì xì lớn tại uh, ông à, thành Tương Dương uh, trung tâm. Sẽ uh, 7 xu một cái nha nè. bảy xu một cái. Anh Full Heaven này thì khoảng bảy nghìn xu kèm theo nguyên liệu. Đây là bánh thường này mọi người. Bánh thường thì một triệu 15 triệu trên một bánh. Mà một nghìn cái thì 15 tỷ. Bánh thường thì Khải chưa anh? Đây, anh em chú trọng vào cái bánh đặc biệt này. Bánh đặc biệt thì Khải đang có đủ nguyên liệu rồi và một bánh là 30 triệu và khải một nghìn cái thì được 30 tỷ nha anh em không biết là úp nổi 10 hấy đi không đó nguyên liệu ép này à, phần thưởng này đồ phổ này hiền tinh rương dòng bị bí tịch mật tịch là bài bút đặc biệt bút xanh rồi gấu bông gấu bông này mở ra hên xui à, à sử dụng 1.000 cái thì mở được hên xui nha nè rồi à, tiềm năng kỹ năng càng khôn lệnh bài phi tóc chiến cổ chung là cũng tương đối không khác gì mấy Evan trước nó chỉ khác một cái là ở mùa này có thêm bí kíp 120 và đại thành 120 nha mọi người và vòng sáng rồi à, bạch trận đơn hiện đơn đây nè bí quyết này đại thành này đó rồi anh em ơi không chờ đợi lâu nữa hãy nuốt anh ấy. đồ ai ai có năm độc nữa anh em ơi ai có năm độc nó ra phụ em búp đúng anh em đủ năm độc em đứng hay bị chết vậy ta nó dứt năm độc em chết hai lần này đứng chỗ chỗ hoa búp lộn này ờ, em đứng em bút em đứng em bút nãy giờ này ừ Đấy trời, nó nốt nốt Evan hả? Cánh lên trăm hai mươi luôn. Đúng rồi, thiếu bùa anh anh anh em đọc anh mới chết mà. Rồi mới chết. Đang là chạy lên, đang dậy lên. Lành đâu, lành lành vô lấy con điêu thuyền lên đây lành ơi. Đây gọi ờ, ờ vô búp búp búp búp tạm giùm em đi anh ơi. Em cũng búp. Đừng đứng đứng đứng đứng né trên cho chỗ ho cất lọt này đừng đứng đấy, ưng lên nó thả đó đó. Rồi đó chạy qua chỗ bên này ui lượt rồi xong đậu xanh má cái con nó thảm thảm thì nhận chất luôn đậu xanh hơn là vừa bút xong rồi nha nó chạy ra lại đứng góc dưới rồi hơn là vừa bút xong luôn lên 500 k mày đâu rồi mày đâu rồi mày nhà hello anh em đang xem like nha anh em nào đang xem like thì ừ. cho rồi vậy một like một share đi anh em tính ra là nó cần à, một ngàn à, diều một ngàn à, kẹo hồ lô và một ngàn chống lục lạc hả với ngàn búp bê là xong hả ờ, ờ, ờ, ờ thì như đồng mát rồi ép thì nó rẻ ép thì rẻ hơn hả ép nó rẻ hơn ba kim em ơi ừ hai kim này. à vì mình còn đổi điểm tống kim nữa mình ờ. tính điểm tống kim tống kim có như là mình free đi chung cũng rẻ được hơn hai uh, kim hơn ba kim không phải đi được ngã đây cái free mình không mà <laughs> nhưng đợt event này mà không ăn thì không không ăn không, cái gì đấy. không anh thì phấy luôn ăn tại vì 120 rồi event này mà không ăn thì phấy thì phải không ăn thì không biết ăn gì nữa luôn này ngon vãi ăn cứ lên 123 luôn anh á anh gì 124 rồi gì anh 124 rồi cái gì ghê vậy tôi bị 124 rồi đụng 123 rồi nè 400 vô đời ăn tiền vàng rồi hả ừ đủ cái này mày bốc phép là 123 gì mà 40 phần trăm và em 123 40 trăm này Ờ để sao trời. mày nên, nên, dìm nhanh thế rồi. À mày ăn được cả cái à, bông hoa đúng không Em ăn sẵn sẵn hết đâu. Không có cái ờ. gì em chưa đúng, đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Tại vì anh chưa ăn bông hoa chưa ăn cái động tiền Ừ, mà tôi ngay. À, ok anh em ơi, sau khi đủ uh, trang bị đủ 1000 diều nè, 1000 kẹo hồ lô nè, 1000 uh, trang lục lạc nè ok để ép thôi sự kiện của tôi thứ nhì nữa, động là quý kiến 120 này. Là ép ngay 7 này 1000 đó đặc biệt này rồi chuẩn bị quốc rồi nút Evan em ơi nút nút nút như đây một gấu bông tiền thuốc lỗ đặc biệt một uh, quả tiềm năng phong độ hai quả sát thủ giảng sát thủ giảng này đồ phổ rồi này yên đái à, kiếm gì này có cái kỹ năng tiềm năng không đặc biệt cánh bình mười mấy rồi đang có quá tử rồi thiếu thiên sơn rồi không xong rồi đó như đây một viên tinh hai một thị tinh sát thủ lỡ hộp rồi phố ở đây hoàng kim cái gì đây banh hàng hiền thúc giáp địa phách Liên phố hoàng kim gì đây nó cho ba cái gì địa phách đường môn nó cho ba cái gì ép đồ phố hoàng kim phá luôn nè một gia chiền đường môn địa phách đường môn đúng không định quốc dày Trời tầm này ra đồ phổ nhiều không biết ép như thế nào Ép có dở hay đơn giản không chưa biết nha nè Anh em đang xem thì à, cho Khả một like chia sẻ chơi nữa ơi Hiện tại Khả đang ở Evan một, à, mùng, à, mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi nha mọi người Mùa này thì Evan nếu anh mắt thì được hơn 50 tỷ á mọi người Hơn 50 tỷ Evan nữa nè Evan này anh mắt cả tiền vạn và tiền đặc biệt Và tiền vạn và tiền uh, tiền xu thì hơn đó nè chú Duy Phượng năm độc bùa à, Nam độc gia truyền chú Phượng năm độc An ban thanh thạch hàng liên Thanh khoáng thạch tất cả cấp 7 Ngũ lộ Rồi gần 400 à, cái chưa có gì nè Gần 400 cái nè Ma thị Sơn Hồng Lý Giày à, Thiên Nhẫn định Quốc Ô Sam Đồ Phổ Kim Áo định Quốc hai hai con mọc này ra ra ra ra, ra đó nè hai con mọc ra đấy ừ hai rương này hello chào nguyễn dương nha hai mọc này ra đấy giờ này anh em à, bằng à, ngáo bằng ngáo đang à, đi bóc thả bóc thả chuẩn bị xấu dòng mùa này Evan khá là thô mà anh em mùa này không anh thì không biết anh mua nào luôn đúng không trời ơi toàn đồ hàng đẹp không đồ bát ngát luôn này nhiều vai đái luôn rồi sau nãy 500 cái rồi mới có hai cục thủy tinh nha hơi ảo nha Duyên à ừ em ăn nãy 500 cái rồi nè trên 10 cục chứ mới có hai cục anh cục em ra à, 16 cục á trời ơi nhấp đang cần một dương này này rồi vậy à, anh đồ em ăn kiểu gì mà toàn quần què không này <laughs> hello xin chào anh em xem live anh em nào đang xem live thì cho ghé một like một xe em em giờ này mình đang uh, à, ben bốc ben bốc đại anh em à 700 cái mà ra 8 viên hành tinh Em 700 cái ở đây mới có hai viên hiện tinh đây Anh nhanh mà ừ, hiện, tinh, hiện tinh thì ra ít nhưng mà thủy tinh ra nhiều này Ôi, tinh em anh uh, ờ, ngàn cái ra được có 3 viên 3 Em về em, em uh... Ờ, Nhặt đồ nè, rương kia không phái ở đây nè, rương kia không phái này em ơi Rương phái đây nè, ở đâu? Ở đây đó, chạy đâu Chiêu mà Chưa, rương kia không phái này em cho bạn nhiệt đồ này một mà tinh đề một cổ này ép dễ chứ ờ. ép độc cổ ép dễ mà bốn này mấy cái món đặc biệt bỏ qua quên hiểm kết thúc bóp thiếu quá một <laughs> ra dạ. còn kiếm bóp dạ. đủ hai con chưa có nè nhóc ờ. kỹ có không được ơi bắt vào rương bắt vào rương ngẫu nhiên trời đeo rè nhất kỹ ủa bốn con mà sao nó, nó, nó chết cái ba con rồi anh em còn con mất tiêu đâu nãy chết một con rồi đó à à ok rồi ok tiếp tục thả này mà đợi chốt hãy đi à, lên thả nè Đợi Đồ không ra luôn kìa không phá luôn Ui áo dữ ta Gần hai chục con rồi Nhờ nha Đúng rồi thả cái nào ra thôi biết sao giờ Rồi đợi Khải ra thả tiếp này mà đợi một chút Ra liền chui vào vị trí đây chui vào vị trí đây. Vừa anh Vinh vừa thả bot cho anh em đánh mà không có đồ này mà Nhặt đi Nam ơi à, Anh mấy bên đứng phụ trách nhặt em máy đó anh Lùm giùm em đi đem ra tiếp tục thả bốn con tiếp tục của anh em này cái bôi nào mà kháng họ 25 dưới 30 ờ, anh giữ lại nha rồi, không có luôn ôi luôn bên này thì mình tiếp tục anh nghe bình tiếp mà phúc viên này đừng phúc viên làm gia tổ này trời mùa này phúc viên nhiều ép đồ tràn lan luôn á nè này khỏi ừ mùa này khỏi sợ thiếu phúc viên luôn đây à, tiếp tục thắng lôi nhìn thèm ghê một phần trăm tiếp tục boss anh ơi. đây đây đây thả boss này anh em ơi nó khá ừ, nhiều vị trí con combat đi rửa tay đi anh đúng á anh combat đi rửa tay anh, anh ơi anh mới đón bên kia chơi đúng 100 trăm rồi giờ đi anh bốn con tiếp theo này rồi ui rồi quấn đi này mày đụng mà nó quấn mình chết luôn rồi mình sắp chết luôn <laughs> không sao không sao anh em đứng góc là không sao đâu em uh, giao dịch tiếp qua cho còn lon đâu nãy giờ làm thả cũng thả nãy giờ chục con vô nha à, con này hết là con 12 rồi em bốn con này là con 12 rồi đấy ừ, hết boss rồi đấy ai con boss tiếp tục làm tuần hai này được năm tiền lục đã đồ phố cho nó cho đồ phố kim quá cho luôn em không biết ép dở không ta dở ép dở mà tôi cứ cứ mình cứ cứ lấy mấy cái thạch ra mình làm y như đó vậy mà ép mình mấy cái... mình, mình mình rút ra này này này, này. có ăn bàn uh, uh, giờ chiền không không không, cần cầm nó đây, cầm ở đây để dành gia truyền hàng ban này anh. Ừ, có một mảnh này. Còn mình rút rút rút rút, ờ, rút mấy này có không? Trình Quốc à, có đòi luôn. Ừ, tí nữa gom là gom lại thử mình ép món vài món hay vui vậy. Ờ, gom ép chứ. À, ép uh, ờ, hồn kim môn phái nè. Kim môn phái đồ thì tùm lum tùm lưa kìa. Nè, ăn, ban cúc ho thịt gì chị ho. Hòn là nhẫn, nhẫn ăn ban. Phù dung tập đánh thắng banh cấp 4 trở lên thằng uh, ba cái đồ uh... phòng thủ đâu không đồ ép bằng hàng ngon lắm á má phòng tục lên có ra đường quá anh em ơi bây giờ có quyền 120 cho mình rồi ờ, im bom được hai hai con nữa kìa À, cái gom đây, tuần nào mít thì gom lại vị trí tuần đó thôi Tiếp tục tuần sau thôi L3 bên kiếp Rồi định quất ngon bình hùng hai cô mà không có gì chết tôi rồi à. <laughs> Đại gom hết lại gom xong cái tuần này về giao dịch boss cho em gom hết lại một tuần em chụp lên thông báo rồi đó, đó. tiếp tục làm một tuần mới ba la la ba la la là bùm biến tịch mật tịch cho mày lên dây chuyền đó không em ban làm chậm đã hết cải hành biết kiếm một trăm hai mươi này qua mà đại thành bí kíp 90 bí kíp kỹ năng 120 đại thành có đại thành không có đại thành luôn hả có, không à, không có đại thành đại thành 90 rồi à. ờ đại thành 90 ờ, là xin cho anh lụm lúa đó lụm lúa không hỏi đó 30 ô trống à, được. 30 ô trống 20 con bot rồi mà chưa có rương anh em mà 20 con bot phải hai cái rương của mình à ba bốn bốn con này được hai cái đương này anh em à tương đương sợ rèn này ấp này ủa mày xin cái gì ba cấp ngon luôn anh thánh ơi bè cái ống đó là ngon luôn á bí kíp ở đại thành cái gì à cả cả chân đơn gì hết nước chấm luôn em đúng rồi anh trời ơi ra cái bọn đó rồi hết nước chấm luôn không có mặt thịt chi tỷ lệ luôn không ừ cái thành 20 90 em để dành cho anh anh, anh lùm lúa đi đại thành 120 ở đâu đây à, chọn qua năm năm đọc tiếp tục à đây đây đây à đây không có còn một cái cuối cùng anh em ơi biết được gì đây đậu xanh để anh mấy app kia xem có mobile tí tịch nha đá lông bông đồ gỗ hòn kim mộng lông kim tích hồng cà sa rồi chắc chắc mình ra mình ăn một à. trời tính ra mùa này anh Evan có 7 kim hơn thôi mà đồ đạc quá trời luôn nè thiệt Thế nhờ ừ sướng dã mang luôn trời ở à, đây anh, anh ra gửi thêm mấy con nữa này trời ơi nhiều vài đái luôn mấy con này tự nhiên ra cái uh, kỹ năng 120 ngon quá anh ra con mì trước này là ăn cho mấy chị đàn tặng Ăn à, nuốt cả bốn con Anh đi, đi ăn không có lỗ, anh đây không có lỗ đâu mà Ăn cả bốn con Anh thoải mái luôn, hết bốn con luôn Rồi Đây Em đừng bí kíp không? Chả ai đâu, Khải không có bí kíp luôn, má đen thật sự luôn nè Má vào lên Đều có bí kíp cho 20 Đều bí kíp cho 20 luôn Vậy không có đại thành luôn mấy cái không có đại thành luôn nút nút nút còn có cục kia nữa hôm nãy em cũng nút như vậy nè nút ra đại thành anh anh khỉnh 15 rồi 500 triệu đừng 500 triệu anh được không <laughs> lấy luôn đủ thôi thôi tiếp tục anh khác ta biết sao giờ đấy có quyền 115 là đúng ngon luôn đấy nghiền ơi mít anh em à tại mít không không được đại thành cũng không được bị kiếp luôn mua mua mua mua mua. kiếm cái đồ phổ ép đồ phổ ép dễ dễ mà đó, nhỏ thiệt sự rút, rút mấy cái kia theo cái, cái, cái phẩm chất nè rồi xong mình ép quê thằng thợ điền ờ, thằng bí đó à đúng rồi buôn buôn là đúng á buôn nó buôn nó có rương rương nó không mong mong bằng ép đồ cổ nó rẻ hơn cái rương đúng đâu đồ cổ giờ đi ép đi rút ra là là ở xì vậy đó bon nó đúng đúng rồi đúng y như nó nè mà đầu mình que kia mình bỏ vô mình rút thôi mình mình mình ép thôi chủ yếu qua bên làm ăn ép thôi bên làm ăn ép thôi bùa bùa bùa đâu anh em vô bùa đi anh em ơi giờ có trò chơi anh em ép phòng kia bông phá này nó đều à, hiện tại anh à, không có gì luôn. Ai ai ai ai tiếp tục góp uh, ờ, tuần mới không anh em ơi? Đây. Đây đây đây, đây. có anh, có anh, có anh. Lâm mang uh, ờ, lộn Tương Dương uh, bách giao dịch em này, hiện ra vị trí boss được anh ơi. Dạ, đây anh đứng luôn như này rồi. Rồi, đây vị trí boss này. Ok, để em ra. Đây, dạ, ai ai gom boss nữa anh em ơi. Đầu không có rương này mà. À, cái tool này là chấm dứt anh em bốn con này không có gì nữa là chấm dứt 12 con tool đầu tiên nè anh em và sẽ có vật phẩm nha trời ơi đồ quá trời luôn nói chung là lời anh em nói chung là khải không muốn kiểm gia kiểm cơ tại vì khải tính này 2, 4, 5, 7, 10, 13 viên thủy tinh 13 viên thủy tinh và lệnh bài đặc biệt 2, 4, 8 Ờ, à, lệnh bài đặc biệt hơi ít nha Lệnh bài đặc biệt em có 8 con à Có 8 lệnh bài đặc biệt à đây, con lông đao của anh. Xong xong đi anh ơi, xong con này nó gì con boss anh ơi. Xong này gì con boss. Đây đây đây, anh anh ở trên này rồi. Trời quá trời. Anh đưa trước ờ, hai cái này trước đây. Để, à, để tới để Ai gom nữa lên tiếng rồi em ơi. Khải với này AK này tiếp tục tuần hai này. Em đang ra nâng ra xong cái tuần này về gom robot nè nam về gom robot tuần một mà 12 con của 6 người nha rồi đâu giá rồi phát lương cho anh em lại thôi trời mùa này lời quá này anh em xem này không lỗ anh mà đó thì tin này không lỗ nha thì tin là ép đồ mỏi luôn nè đó năm bảy mười mấy nhưng thì tin lận mười ba nhưng thì tin đó anh em thấy chưa ai anh em cây giao dịch anh ơi ai góp lên chỗ boss anh em chỗ lên chỗ boss đại này gom càng gom <laughs> đâu đâu Phải đây này đây giao dịch đánh chính luôn này chưa thấy giao dịch anh này chưa thấy giao dịch bật lại đi bật lại đây đây anh em nào muốn ăn event thì cứ ờ, truy cập ngay vào chân chủ và công chương cười net và tham khảo và anh em có tạo ạc mới nè như khải biết thì tìm hiểu thì các anh em tạo mới cấp 93 em mát event anh, anh em anh mát event lên được 11 ít đó nè đó anh em vô trải nghiệm game là vô tư luôn nè à, khải gom được bài boss quốc tiếp tuần mới nè đây